À, làm nhà đấy có đơn hùng phía trên là cường là giang anh sơn này đấy là em hiệu đây là bố sơn bố bản đây là cường hà giang này anh em à, đang à, đi đây là cái con đường lên đỉnh mã pì lèng cái chỗ ờ, sông đây ờ, đi qua đây thì uh, chuẩn bị lên dưới đỉnh Mã Pì Lèng các anh chị nhìn thấy hoa tam giác mạch mùa lễ hội hoa tam giác mạch thì uh, vào bao nhiêu ngày ngày bao nhiêu nhỉ Giang không nhớ đâu km về huyện Đồng Văn hai bên uh, lên đỉnh Mã Pì này thì uh, bà con ở đây là trồng cái uh, à, cây của voi này. Các anh chị nhìn thấy vị trí khá là đẹp hòn đá nó nhô ra ấy. và tất cả các ờ, dân ờ, phượt là người ta hay ờ, đến đó để chụp ảnh check in khá là đẹp hiện tại thì uh, sau uh, một đoạn mình di chuyển mọi người cũng đã đến được cái khu vực mà rất là nhiều người tham quan như uh, từ dân phượt này hay là cái um, mà mọi người à, đi du lịch ấy, khách du lịch trong và ngoài nước người ta hay đến đây mấy chị ô con này nhìn ghê quá sắp lở đây sơn thì đằng sau cùng phó thôn bên này là mọi người đang bắt đầu là check in cái địa điểm mà nhìn thấy ngắm dòng sông Nho Quế này dưới là rất là nhiều thuyền để đi luôn các bác chị ạ. Đấy ở phía trên kia thì ờ, có một cái mỏm đá nhô ra khá là đẹp từ đấy thì bà con à, mọi người hay lên đó check in để chụp bức ảnh nhất là dân phượt ấy và có một cái khe nhìn nó rõ ra này để có thể đi thuyền trước mà giang có đi cùng uh, uh, vợ chồng uh, mỹ hải đó thuê một con thuyền đấy 50 nghìn thôi 50 nghìn mình đi được uh, lên trên hết con, uh, cái dòng sông đó mình quay về đường xuống nó đi đường này ở phía dưới này. ngoài ra cũng không quay quý cho các anh chị biết đây này thì ờ, đấy là cái con đường nó loằn ngoằn nó đi vòng lên trên này trên đường này <laughs> chung là đồng bào trên này thì uh, hùng chắc các hay lên đây không chưa chưa bao giờ lên đúng không ít đúng không mà có một cái con đường mà mọi người ngày xưa là có kênh của nắng cao nguyên ấy với lại là có một cái ờ, <coughs> kênh đi phượt trong miền Nam mà lên cái đoạn đỉnh đỉnh gió là, là con đèo gió là có một con đường rất là nguy hiểm ở bên dưới là vách vách, vách đá thế là đỉnh đèo gió là mọi người là đi à, qua cái à, kia là mới lên đến trên kia được mà lần trước là mình cũng đi một lần gọi là đường đá trắng Đấy. nên uh, tí nữa mình sang kia xem một chút là ấy không ngày trước là Paloma này thì à, cũng rất là nhiều người người ta đòi phá hủy bỏ nó đi ấy. vì giữa một đỉnh đèo mà lại mọc lên cái khách sạn rồi là 5 sao rồi là 6 sao 7 tầng nên là không được uh, sửa cấp phép cũng rất là nhiều cũng đã anh chị uh, khán giả nên bỏ ra đi rồi phải làm như thế nào để cho nó phù hợp với cái thiên nhiên ấy, bị ấy mà khi đó này là được rất là nhiều người quan tâm mọi người đợt mà lúc Giang lên đấy thì theo mình nghĩ là cái địa điểm du lịch Hà Giang thì cũng mong muốn là phát triển thì người ta mới ờ, dựng cái đó chỉ là cái ờ, cái, cái bà chủ Panorama này xây dựng chưa có cái giấy chuyển đổi từ ờ, đất nông nghiệp ấy, đất rừng trồng trọt thành đất kinh doanh này hiện tại Panorama vẫn chưa bị phá hủy các anh chị vẫn còn à, đang à, bắt đầu là đón khách thứ hai là là, là đang à, làm lại cái, cái màu sắc của Panorama để nó hoàn lẫn với thiên nhiên màu xanh Đó. bây giờ thì uh, mình với mọi người lại tiếp tục lên cái uh, vị trí uh, mà có cái hòn đá nhô ra chính là đẹp thì luôn mà mọi người là ai cũng biết thì ờ, xem đấy là mọi người đang ờ, thấy ở Pararoma nhá đấy thì ờ, mà nó thì khách đến rất là đông luôn tí nữa mình sẽ quay lại đây thì mình sẽ dùng cà phê ở dưới này là dòng dòng dòng quế lên đá trên kia nó nằm trên kia cái địa khu vực thì đấy là ngắm rồi không có thế này lại quá đẹp khách lên đây du lịch người dân phượt lên đây rất là đông đấy, mọi người à, chụp ảnh selfie này rất khủng luôn à, máy của đáy cam này đang bắt đầu là chuẩn bị anh em bay quay cảnh thế này thì à, dòng sông Nho Quế là quá đẹp rồi xinh đẹp trai Hàn Quốc mà cũng các chị ờ, đã biết rồi. thì mình với anh Sơn cũng đã đến ờ, cái vị trí mà hòn đá yên nghiệm rất là nhiều cũng các chị là đã chụp ảnh check in đây mấy bạn trẻ đã ra đến đấy rồi nhưng mà cái đoạn mà, mà nguy hiểm nhất dưới kia thì ít ít người đến phải có kiểu ờ, thần kinh thép tốt thì mọi người mới ra đấy để mà chụp ảnh chụp in được và anh Sơn anh đã sắm đầy đủ máy ảnh này đầy đủ để có thể là chụp tấm hình đẹp nhất để làm kỷ niệm một chút nữa thì anh Sơn sẽ ra cái vị trí kia để anh ấy đứng là mình sẽ chụp cho anh ấy <laughs> phó, phó thôn hùng với em già thì chỉ đứng ngắm thôi xính xính, phó thôn hùng này đang đang đang à, ngắm rồi đây chưa ra quánh góc rộng lắm rồi mình sẽ ra ra đấy nhá nhờ anh sơn chụp cho mày kiểu luôn thấy mọi người con trai con gái lên đây uh, selfie chụp ảnh như này khá là nhiều luôn các thì theo người người nào mà yêu thích mạo hiểm thì mọi người mới có thể là ra được còn nếu mà các anh chị nào mà không yêu thích mạo hiểm thì rất là khó đây là cái vị trí mà mình đính xem là view đẹp nhất chứ cái ờ, chỗ mà panorama kia vẫn chưa là đẹp đâu các anh chị trên này mới là đẹp nhất đa số là mọi người đến đây là hầu như là đi phượt là <laughs> đến đây check in chụp ảnh rồi mình sẽ xuống ờ, cái đoạn mà nơi nhất để nhờ anh Sơn chụp cho một cái ảnh để mình cứ làm kỷ niệm ngày trước là mình ra rồi nhưng mà <coughs> đấy bạn còn đá lông nhôm này chúng là cái cảm giác mọi người trên cao mà nó, nó không khí có người ra nữa ra nữa thôi đấy hiểu thì đã ngồi sẵn ở đấy nha các anh chị nào đã nhìn thấy trên này thì mọi người thì cảm nhận được bắn được không anh sao chụp được không anh sơn không không này hơi, hơi tối chị quay thử ngồi ngồi sang bên kia xuống bên kia cho nó sáng về cho có đỡ nó đỡ tối không chụp được à dạ. sơn không chụp được à hiểu. kéo góc rộng đi đây mình ờ, xuống theo đường này cũng được các anh chị nói chung là cứ ờ, xuống thì mình xuống được thôi đây các anh chị Ây đấy mỗi lần mà anh em đi làm thiện nguyện về xong mà mệt mỏi mà hay lên đây này ngồi thưởng thức cà phê này uống cà phê này rất là đẹp anh sơn đây, sơn đây anh xuống cái góc dưới này này vẫn đứng được mà, thoải mái mà. Đấy, từ đây đi uh, rất là đẹp. Đây, hiện tại là hai anh em đang đứng ở đây. chỉ cái ờ, nói chung là mọi người ngó xuống là nhìn thì ghê. Ừ. Đừng có nhìn xuống dưới. Nói chung là yêu mạo hiểm quen ờ, với độ cao thì không vấn đề gì cả. Chỉ bạn nào mà yếu tim thì tốt nhất là cũng không nên ra. Đó cái kinh nghiệm là ra đây là chỉ có nhìn sang ngang có nhìn xuống dưới hoa mắt lắm chóng mặt đây ngắm xuống dòng sông nho quế có mấy con du thuyền nó đang chạy vù vù kìa rất là đẹp hôm nay trời nắng nhé tiếp tục thì với ờ, anh em sẽ ờ, lên đỉnh đổi gió con đường chặn con đường nguy hiểm

là đi bộ lên rồi xong cái đỉnh đèo gió này thì anh em mình sẽ về nghỉ ăn cơm trưa nhé mọi người thì uh, cái trước gọi là cái sống lưng uh, đỉnh đèo gió không phải là sống lưng khủng long đấy mọi người đang lên trên gì kìa đó. Đúng, đúng, khủng long và cái mỏm đá mà ghê nhất mà mình cũng chưa dám ra là ở vị trí kia đấy các bác chị ạ tí nữa mình sẽ cố gắng chinh phục nó cùng với mọi người để xe đấy là lấy ấy lên chinh phục cái ờ, mỏm đá nguy hiểm tử thần đứng ở đây nhìn xuống thì chúng ta sẽ nhìn xuống con đèo con đường hạnh phúc ở phía dưới kìa đó là đường mã pin lèng còn ở phía trên này cái đường này là Mình chìa khóa chưa? Ta mới đang đổ lại con đường trước nó chỉ được bằng một nửa như vậy thôi. Đấy đó con đường à, Hạnh Phúc. Ngày à, trước là con đường này nó nhỏ lắm các anh chị nó chỉ khoảng một mét này thôi. Rất là nguy hiểm. Bây giờ người ta làm rộng ra đi lại thì nó tiện lợi, không nguy hiểm ấy. Ờ, ờ, em họ đang làm vườn đây các bạn du lịch lên này rất là đông chào các bác nhá em đang đổ à à đổ nó rộng lên ngày trước này nó bé như này giờ đổ rộng à, là hơn 2 mét anh nhỉ 2 mét dưới à ồ cố gắng làm anh em ạ làm con đường cho đồng bào mình Còn tốt đi lại nó sẽ đỡ nguy hiểm vì dưới nó là vực mà Đấy đây gọi là con đường hạnh phúc mang tên gọi là Hà Giang ơi bài hát của Quách Bin ấy chỉ là hay hát bài đường hạnh phúc nghe tình hoa máu ấy kiểu hát mà mà à. cái trên này kia chị chị anh em đang ra đi bộ lên sơn này cả mọi người điều ra cái sống lưng kia cũng, cũng khá là đẹp chinh phục thử thách các uh, dân dân phượt kia cái mỏm đá mà mình cũng chưa dám ra nằm ở chỗ kia kìa <laughs> ờ, có hình như là có bạn nào đang mò ra rồi kìa đây là ít ít người ra lắm mình nói rất là sợ đấy nó ra ngồi mà người ta vắt vẻo chân ở dưới và có biển báo cũng cảnh cảnh báo là <laughs> nguy hiểm nếu như ai yếu tim mệt lắm mấy anh em đi cái là mọi người lên trên này đi chơi vui đông nên là là là cái tinh thần sốc lên rất là nhiều không có đâu đó những mỏm đá đấy tí nữa mình sẽ ra đó chinh phục xin chào xin chào các chị các anh Xin chào các chị Hãy trơn ra đi Lấy ra cái hòn đá đây Nó là thả chân xuống để chụp Đấy cái biển báo cảnh báo nguy hiểm đơn giản Chỉ lên lên đây thôi Nên là nhiều các bạn anh chị là không biết Là cũng không dám lên được cái, kia. Đấy cái mỏm đá kia kìa Một người còn ngồi ra ngoài cơ mà Đấy. Có anh đang uh, ra <laughs> Chụp ảnh Nhìn trong này thôi sợ lắm các anh chị ạ Ốm đi vài chuyến như thế này là khỏi ngay em sợ Lạnh lắm Lại nóng rồi Nóng mà Nóng bảo rồi Tôi đi bắn vài góc không về anh ạ Ôi hồi đấy không hòn đá nó chỉ có mỗi một đấy thôi Nó chơi vơi ấy Rồi mình lên gần gần trên đấy Ôm hay là nó Đấy một người bọc cái gì lên đây đó đấy, anh sơn ra đấy em chụp cho một kiểu nó chụp cho một kiểu đấy nó đu kiểu ra chui nó ngồi hẳn cái mõm cái mỏm ấy luôn mà đó. ngồi bất vẻo đấy luôn đấy nhìn từ đây mọi người nhìn thấy được hello trước mọi người đặt cho là mỏm đá tử thân. cứ ba anh chị có thể nhìn thấy mấy anh Sơn thì à, anh ấy rất thích mạo hiểm nơi nào đẹp là anh ấy tìm để chụp ảnh đó gần tới sát rồi đấy mình sẽ cố gắng ra đấy làm một bức kỷ niệm về em nhìn như này các anh chị biết rồi thò một cái mỏm ra ừ. này ừ. đấy nhớ nó có vấn đề gì cái là không biết được và chụp từ đây khá là đẹp chụp ảnh vâng, anh chị nhìn đây cất cảnh thấy được làm luôn Cô tao ngồi nhé mỏm đá từ thần Ở đó là giỏi rồi chị Được rồi Mỏm nó tự thân là giỏi luôn Đến gần đây thì à, mọi người có thể nhìn rõ hơn Không mình, xuống dưới này mình cảm giác nó chỉ có một cái Chỗ này thôi nhưng mà Leo Gian đây phía dưới là con đường hạnh phúc Đăng ơi lên đây chụp cho anh đứng đây chụp góc anh siêu rộng luôn Làm cũng đã đến à, cái mỏm đá này rồi Đây, các anh chị nhìn như này là biết được không? Đó anh, Cường này đang ngó dưới dưới <laughs> Nào, là xong luôn Một phát chỉ là đến đồ tô luôn <laughs> ok nha mọi người nha hiện tại thì ờ, mình sẽ ra ngoài đó vào trực tiếp nhờ anh sơn chụp cho mình một kiểu luôn à, ờ, cũng ba chị có thể nhìn đến phía bên này mà đứng như này ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy được ở phía đằng dưới này nếu có anh chị nào mà mọi người mà mà mà hay hay tụt huyết áp ấy hoặc là huyết áp cao không nên ra bởi vì uh, hay chóng mặt hoa mắt ấy rất là nguy hiểm với ra mà vấn đề gì uh, là mọi người nào mà yêu thích về mạo hiểm khám phá Đấy, hoặc là leo trèo thì may, may ra mọi người mới có thể lên ra Thế nên là mình khuyên là như vậy thôi chỉ uh, tất cả mọi người cũng, cũng biết Ờ, mấy cái này mà Mô rồi đấy ở à, dưới là con đường hạnh phúc Bài hát là gì mà em cường em hát là đi Hà Giang nắng hồng gọng mây Hà Giang ơi được chưa cường được chưa cao đầu lên hiên ngang hiên ngang đứng ừ. giữa giữa thần này ai kia là cường này em ấy sẽ chuyển sang cái em bộ môn là khám phá à, yêu thích mạo hiểm có vậy tệ chút nữa nghe cô ấy bay còn chưa hết chân rồi anh ra vào đi rồi bây giờ cường đưa bận cường sẽ ra đâu để sẽ ờ, này mà mọi người biết bay vào đây bảo hiệu bay vào đây đây của anh chỉ nha đây là mình sẽ ra và nhờ anh thương chụp luôn à, có thể là mình không biết là nó như thế nào đâu Wow Được không anh Sơn Ôi đừng có nhảy À được chưa Đừng đừng có nhảy nhá Để ví lại cho anh Bà. Để ví lại cho anh Em má giờ đấy chụp nhở Thôi chụp rồi, rồi. Không có kiểu ngồi nhá Ôi Quá Giờ thế là Quá anh ơi Em nhìn mà em sợ nữa Bao nhiêu khán giả là đứng ngoài à, ờ, nhìn à, Nhìn nữa Thì là tất cả mọi người đứng nhìn Giang là bắt đầu là thực hiện một quả pha nhảy bay nó thôi anh ơi em nghe em cũng sợ ok từ đó đi nhỏ được không anh? Thôi bây giờ bây giờ chụp cho ta, người ta chụp nhiều lắm rồi đấy. <laughs> để em làm một kiểu bám nhá. kiểu nhá. Làm đéo xuống đây đi chụp hai anh em đi nào, để ta lên. Anh à, ơi em thấy em thấy anh. Có, có bắt hương đấy không? Có có có. <laughs> Đạo diễn mà thế này à? <laughs> Đó. Rồi. Còn xác định đi Vũng Tàu không anh? Có chứ Những hình này thì mình sẽ mang lên kênh để cho cũng may chị cùng tất cả mọi người xem Ở trên đây là flycam Người đang xuống đây Chụp đi Cái cách gì kia kìa, khán giả hỏi kìa Xa Trường Giang nhé Xa Trường Giang nhé Ok anh em cũng đã bắt đầu là check in và chuẩn bị về được Phú Ba Chị nhá Đoàn thể mọi người biết à, Hùng Võ Thôn là lên tận đỉnh trên kia là sang cả cái ờ, sống lưng khủng long kia Cũng cháu xính này Đấy là em già nữa Chỉ biết giờ anh em là đang phải về dần Cơm trưa rồi, muộn rồi Đấy, mình sẽ ờ, hẹn các bạn chị cùng toàn thể mọi người Là ở video tiếp theo mà nếu mà có cái cảnh đẹp này trên Hà Giang đi khám phá mình sẽ ghi hình lại Các mọi người cùng ờ, xem và biết